Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chương trong ngày hôm nay. Hôm nay có thể nói là một ngày rất là đặc biệt, ngày 20 tháng 8 năm 2022. Ngày này cách đây 3 à, năm, Trương chính thức trở thành tư vấn tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam. Có thể nói là trải qua 3 năm vô cùng khó khăn và vất vả như các anh chị biết à, ờ, những cái ngày đầu làm bảo hiểm cực kỳ khó khăn à, vui có buồn có thất vọng có chán nản có và hạnh phúc có chính những cái điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho trương từ một vị trí là tư vấn tài chính trương lên trưởng nhóm kinh doanh bây giờ là trưởng phòng kinh doanh dù ở cương vị nào, bản thân Trương cũng luôn luôn tận tâm với nghề, với đồng nghiệp và với khách hàng. Quý vị ạ, Trương luôn tự hào vì mình được làm việc trong công ty bảo hiểm nhân thọ Daichrai Việt Nam. Một môi trường vô cùng chuyên nghiệp và năng động. Nơi đây giúp Trương phát triển bản thân một cách nhanh nhất, thăng tiến thì công bằng nhất và đặc biệt thu nhập tốt nhất và có một điều mà uh, Trương không bao giờ sợ đó chính là không bao giờ sợ bị thất nghiệp bởi vì khi nào cuộc sống hết rủi ro thì lúc đó công ty bảo hiểm nhân thọ mới thất nghiệp và một điều đặc biệt hơn là Trương có cơ hội để được giúp đỡ rất nhiều người quý vị thân mến để có được những cái thành quả như ngày hôm nay. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới ban giám đốc công ty, à, cảm ơn tới anh chị đồng nghiệp, cảm ơn tới gia đình và đặc biệt Khoa phép Chiên xin được gửi lời cảm ơn tới gần 100 khách hàng đã luôn tin tưởng và yêu mến trên trong suốt 3 năm qua. Đó chính là cái nguồn động lực rất lớn để Trương có thể phấn đấu và phát triển hơn nữa tôi xin hứa với ban giám đốc công ty với anh chị đồng nghiệp với gia đình với khách hàng trương sẽ mang chính cái sự tử tế của con người trương để phục vụ công việc phục vụ cho việc chăm sóc của khách hàng à, quý vị thân mến nhân đây thì trương cũng xin phép được chia sẻ với anh chị đôi điều quý vị có thể lựa chọn cho mình một cái doanh nghiệp tốt nhất và đặc biệt lựa chọn cho mình một người tư vấn tốt nhất bởi vì cái người tư vấn này họ vừa là bác sĩ bác sĩ giúp mình lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất họ vừa là luật sư giúp cho bạn giải quyết quyền lợi chính xác và nhanh nhất đồng thời họ cũng chính là chuyên gia hoạch định tài chính giúp cho những cái kế hoạch tài chính của các chị có thể nói là được đảm bảo tốt nhất đó nó rất quan trọng cái người tư vấn những người chăm sóc khách hàng của quý vị rất quan trọng cho nên uh, lời khuyên chân thành mà trương luôn luôn mong muốn quý vị có được những người phục vụ tốt nhất một lần nữa trương xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị đã theo dõi video nào của trương chúc các anh chị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn